Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Nguyễn Tùng Sơn và trong ngày hôm nay ờ, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để làm sao đó chúng ta rút được tiền từ ờ, PayPal về với cái tài khoản ngân hàng của chúng ta thì ờ, như chúng ta đã biết rồi đó khi mà các bạn đã làm về hình thức kiếm tiền online kiếm tiền mạng hoặc là các bạn mua sắm giao dịch ở trên PayPal đó, thì lúc này các bạn sẽ có một cái khoản tiền đó là tiền đô ở trên cái tài khoản PayPal của các bạn vậy làm sao đó chúng ta có thể rút được tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng của chúng ta thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từ A đến Z từng bước một để bạn có thể ờ, thao tác làm theo để rút được tiền về ờ, và cũng nhân cái dịp mà ngày hôm nay thì tôi cũng đang muốn rút cái số tiền của tôi ở từ cái tài khoản PayPal về cái tài khoản ngân hàng thì tôi cũng tranh thủ làm cái video hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể làm được theo nhá rồi ờ, như các bạn cũng thấy này đây là cái tài khoản PayPal của tôi mà tôi đã đăng nhập sẵn vào trong cái giao diện mới đây là giao diện năm 2020 mà tôi mới cập nhật được uh, mới nhất thì uh, khi mà các bạn nó ra cái giao diện mới này thì nó sẽ hiện ra là cái số tiền mà các bạn đang có sẵn ở trong tài khoản PayPal thì giả sử đi cái tài khoản của tôi hiện tại đang có khoảng 2033 đô thì bây giờ mình muốn rút cái số tiền này về tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ làm như thế nào đó, ờ, bây giờ các bạn hãy bấm một cái phần là uh, wallet đó là cái ví của chúng ta wallet bạn nào mà không có giỏi tiếng Anh các bạn có thể bấm vào cái phần là dịch trang ví dụ như các bạn sử dụng trình duyệt cốc cốc hoặc là trình duyệt bất kỳ thì bây giờ đều có cái phần dịch hết thì đây là cái tổng cái số tiền uh, trong cái ví của tôi hiện tại tôi đang có và giả sử đi bây giờ tôi muốn rút cái số tiền 2033 đô này về với cái tài khoản ngân hàng thì có những cái lưu ý nào thì uh, đầu tiên thì các bạn hãy ừ, cùng với tôi Ờ, để xem một vài những cái lưu ý trước để khi mà chúng ta rút được về nhá à, đầu tiên là các bạn phải nắm được cái phí rút về đó là khoảng 60.000 đồng đó cứ một lần rút thì là 60.000 bạn rút nhiều hay rút ít thì khoảng 60.000 nhá nên ờ, làm sao đó để khi mà các bạn rút đó, thì phải vài trăm đô đó thì các bạn hãy đáng rút chứ nếu như bây giờ các bạn rút 10 đô la thôi có khoảng 200.000 thôi nhưng mà phí đến 2 đến tới 6 60.000 thì nó cũng rất là cao đúng không nào nên các bạn hãy lưu ý cái phần này nhá rồi ok à, tiếp theo là cái cái thời gian mà các bạn nó rút từ cái tài khoản PayPal về tài khoản ngân hàng của các bạn đó thì nó đâu đó nó khoảng 2 ờ, cho tới 7 ngày làm việc bởi vậy bạn nên tránh những cái ngày cuối tuần ra những cái ngày nghỉ lễ thì uh, tránh những cái ngày đó ra để đến khi mà làm việc thì nó sẽ nhanh hơn và giả sử đi bây giờ khi mà các bạn rút về mà nó bị pending nó chờ quá lâu á, thì các bạn hãy nhớ rằng á, bạn hãy liên hệ với cả PayPal ngay bạn có thể là liên hệ với họ qua cái mail support hoặc là hãy chat trực tiếp với họ như thế nào đó Ờ, nhưng nếu mà cảm bạn cảm thấy nó pending quá lâu nó chờ quá lâu mà tiền vẫn chưa về thì bạn phải liên hệ với support liền nhé và nếu có thể là bạn hãy đăng ký với cái dịch vụ internet banking hoặc là sms banking để mà khi mà có tiền về thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo đấy và giả sử đi bây giờ khi mà các bạn đã nhập tên ngân hàng sai đó hoặc là bất kỳ một lý do lý do nào đó mà tiền nó không về cái ngân hàng của các bạn được á thì khi mà nó pay back trở lại pay ban thì nó trừ các bạn 70 phí đô à 70 nghìn tiền tiền phí nhá đó nên các bạn hãy uh, làm đúng theo những cái bước ngay từ ban đầu rồi thế giả sử bây giờ tôi muốn rút cái số tiền uh, uh, 2.000 đô này về với cái tài khoản ngân hàng của tôi thì tôi sẽ làm như thế nào đó, đầu tiên thì bây giờ khi mà cái giao diện ở đây á, thì tôi sẽ bấm vào cái phần là transfer funds uh, transfer funds thì ở đây nó sẽ cho tôi chọn cái ngân hàng mà tôi muốn rút được tiền về các bạn lưu ý nhé ờ, các bạn lưu ý này khi mà ở đây thì tôi có rất là nhiều các thẻ khác nhau nhưng nó chỉ cho chúng ta rút về tài khoản ngân hàng thôi nhá ATM tài khoản ATM ngân hàng của các bạn đó chứ không phải là rút về thẻ Visa đâu các bạn hãy nhớ nhé có hai dạng thẻ một là thẻ Visa hoặc là Mastercard hoặc hai là dạng thẻ ATM um, thì nó sẽ cho chúng ta rút về thẻ ATM thôi nhá nên các bạn cần phải ờ, add với một cái tài khoản đó là link ở bank account đây ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn này bây giờ tôi sẽ add thử một cái tài khoản ngân hàng của tôi giả sử bây giờ tôi à, đang sử dụng cái ngân hàng là Techcombank được chưa Techcombank thì bây giờ tôi sẽ add cái tài khoản ngân hàng Techcombank ở đây thì như các bạn thấy ở trên màn hình nó sẽ yêu cầu của chúng ta những thông tin như sau đầu tiên đó là bank name và thứ hai đó là switch code à, và thứ ba là account number ở đây có nghĩa là cái số tài khoản của mình thì số tài khoản của các bạn thì mỗi người nó khác nhau rồi nhưng hai cái phần là bank name và switch code ở đây thì chúng ta có thể lên Google chúng ta search này và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta nhập cái tên ngân hàng á, thì các bạn hãy nhập tên ngân hàng uh, tiếng nước ngoài đó, cái, cái tiếng nước ngoài nhé ví dụ như bây giờ tôi sử dụng là ngân hàng Techcombank Techcombank uh, ờ, tên tiếng Anh đi tên tiếng Anh thì cứ mỗi một ngân hàng nó sẽ có một cái tên tiếng Anh khác nhau nha các bạn các bạn hãy lưu ý cái phần này đó giả sử cái ngân hàng của tôi đó là phần đó là ngân hàng tiếng Anh này ok rồi bây giờ tôi sẽ search thử này tên ngân hàng tên ngân hàng tên tên ngân hàng bằng tiếng Anh đi tôi sẽ search từ khóa là tên ngân hàng bằng tiếng Anh để cho các bạn nếu như các bạn sử dụng cái ngân hàng khác thì các bạn còn tìm ra nhé đó còn tôi thì tôi sử dụng uh, uh, ngân hàng Techcombank thì dĩ nhiên tôi tìm nó dễ rồi tên ngân hàng bằng tiếng Anh này thì đây nó sẽ ra một cái ờ, bài viết cái bài viết giả sử đi ở đây nó có một cái bài viết đầu tiên luôn rồi đấy thì tôi sẽ vào cái bài viết đó và tôi search xem ở đây có 29 cái ngân hàng của Việt Nam và nó bao gồm cái sweet code như vừa nãy chúng ta đã nhìn thấy rồi nhá thì đây á nếu như bạn đã sử dụng cái ngân hàng nào thì các bạn nhớ copy cái tên ở phía bên dưới này cái tên bằng tiếng Anh nha chứ không phải tên bằng tiếng Việt đó và bên cạnh đó là cái bên phải là sweet code rồi giả sử bây giờ tôi sử dụng là ngân hàng Techcombank đây rồi thì cái ngân hàng của tôi tôi sẽ copy cái phần này nhá tôi sao chép nó này tôi dán vào phần banh nem còn cái mã switch code ở đây mã switch code đây tiếp tục như vậy tôi sẽ dán vào đây nha các bạn ok rồi thì uh, bây giờ còn cái bước cuối cùng đó là tôi sẽ nhập cái account number vào của tôi account number đó là cái số tài khoản ngân hàng ok rồi ở phần này phần tên này thì cái cái phần tên của các bạn đó thì ở đây thì tôi đã điền trước đó rồi để tôi điền trước rồi nên nó bây giờ tôi không cần phải thay đổi nữa còn giả sử bây giờ bạn chưa điền tên thì các bạn ờ, ờ, có thể update cái tên của mình hay là trend ờ, legal name này đây là khi mà các bạn đã chụp cái chứng minh thư của các bạn để các bạn xác thực đó các bạn tên thật của các bạn hoặc là update uh, your name tương tự như vậy các bạn đã cần nó phải là cung cấp cái ID number tức là cái chứng minh thư của các bạn nhé rồi ở đây thì tôi đã xong cái bước đó thì tôi bấm vào phần là link do banh khi mà các bạn bấm vào phần link Yobank á, thì nó sẽ báo là thành công rồi thì tôi sẽ bấm là đơn hoàn thành rồi bây giờ tôi sẽ quay trở lại tài khoản cái ví uh, PayPal của tôi uh, đang có 2033 đô đúng không nào thì bây giờ tôi sẽ rút nó về này rút sẽ về rút nó về đây thì tôi sẽ rút để mô thôi rồi ok đây là cái tài khoản là uh, Techcombank của tôi tôi vừa mới add xong nhá sau đó tôi bấm vào phần là tiếp tục này tiếp theo này ok và tôi sẽ bấm vào cái số tiền mà tôi muốn rút giả sử đi bây giờ tôi muốn rút về số tiền là 100 đô 100 đô la 100 đô nha 100 đô rồi là khoảng uh, à, 2 triệu sau đó tôi bấm next thì đây nó sẽ thông báo chúng ta là cái thời gian nó rút về từ 2 cho tới 4 giờ a à, 2 cho tới 4 ngày làm việc à nó khá là nhanh đấy các bạn bây giờ nó nhanh hơn rồi từ 2 cho tới 4 ngày làm việc nên nếu như nó lâu hơn thì các bạn nhớ liên hệ với cả bên support để họ hỗ trợ cho các bạn nhé rồi cái phí là 60.000 đồng phí là 60.000 đồng và tổng số tiền mà tôi sẽ nhận về đó là 2 triệu 187 nghìn tiền Việt Nam đồng nó sẽ tự quy đổi từ mệnh giá đô sang tiền Việt Nam đồng cho chúng ta rất là tiện nha các bạn rồi thì bây giờ là tôi sẽ transfer now tức là tôi sẽ nhận cái số tiền này về ok và đó là cái những cái bước để chúng ta có thể rút được số tiền uh, từ PayPal về cái tài khoản ngân hàng uh, Việt Nam của chúng ta đó thì như các bạn đã thấy này cái tài khoản của tôi đã bị trừ đi 100 đô rồi vừa nãy là khoảng 2033 đô đúng không thì bây giờ còn là 1933 đô đấy thì video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách để các bạn có thể rút được tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng ATM một cách đơn giản nhất dễ dàng nhất và mới nhất năm 2020 à, ờ, chúc các bạn à, thành công ok rồi và bên cạnh đó thì các bạn ừ, nếu như thấy video này có giá trị đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh youtube của tôi để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới và bên cạnh đấy thì kênh youtube của tôi cũng chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online ờ, kiếm tiền trên mạng và bạn có thể dành ra cái thời gian nhàn rỗi của mình có thể kiếm được khoảng thêm 200 đô 500 đô hay vài nghìn đô la thu nhập một tháng ờ, bằng cách nào bạn có thể tìm được tôi bạn có thể lên trên kênh youtube bạn search tên kênh của tôi là Sơn Piat và gõ thêm từ là kiếm tiền online thì ra rất là nhiều những cái video mà trước đây tôi đã từng ờ, ra mắt và tôi hướng dẫn bạn từng bước từng bước từng bước một thì các bạn có thể vào trong kênh và sau đó các bạn vào phần mục danh sách phát á thì nó sẽ rất là nhiều những cái video mà tôi đã tổng hợp lại để các bạn có thể làm theo từ bước một và bên cạnh đó thì hiện tại tôi đang hướng dẫn cho rất là nhiều người bạn Ờ, có thể tạo cái thu nhập của mình ở khoảng 500 đô trở lên ở ờ, trên internet bằng một số những hình thức về affiliate marketing cũng như là về MMO thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận những video mới nhất Uh, bên cạnh đó nếu như bây giờ bạn cảm thấy rằng là chưa có tin về những hình thức kiếm tiền này thì bạn có thể lên bản search từ khóa là Sơn PS và bằng chứng thu nhập á, thì tôi cũng đã quay lại rất là nhiều những cái video uh, nói về những cái bằng chứng thu nhập trước đó mà tôi đã kiếm được tiền về và tôi rút về tài khoản ngân hàng của tôi để nó tạo ra cho các bạn một cái niềm tin để để các bạn cũng đỡ mất cái thời gian của các bạn để bạn phải đi tìm hiểu nữa ok nhá rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo xin chào